thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng rực rỡ là được con 81 trong cái dàn 8 số anh em nhé quá là tuyệt vời rồi nó ra ngày thứ sáu anh em ạ đó thì anh em nào mà ăn được con đề 81 này nuôi thì để lại cho kênh một cái bình luận anh em nhé ngày hôm qua thì uh, chúng ta ăn được cái chạm 4 cứng chạm 4 cứng nữa này anh em này ngày hôm nay thì chúng ta ăn thẳng trong cái dàn đề 8 số và ăn được con 89 nô khung ngày hôm nay thì là ngày thứ 5 anh em nhé đó thứ tư thứ năm thứ sáu thì thứ năm chúng ta đã ăn được con 8 9 rồi quá là tuyệt vời rồi phải không ạ thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta một ngày rực rỡ và thành công phải không ạ hôm qua thì chúng ta ăn được con 24 thì chúng ta ăn được cái chạm 4 này ngày hôm nay thì chúng ta ăn chạm 1 thì ăn thẳng luôn con uh, à, 81 trong cái dàn là 8 số anh em nhé đó quá là vui sướng rồi ngày hôm nay thì chúng ta chiến thắng được lô khung này và con đề 81 thì anh em nào mà ăn được thì để lại cho kênh một cái bình luận để kênh có cái động lực chia sẻ được những cái đường cầu lui chuẩn để giúp đỡ mọi người anh em nhé đó thì mình cũng cảm ơn 481 người đã like video cho mình thì mình cũng chúc mọi người trên kênh trên Zalo chúng ta thật nhiều sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé ngày hôm nay thì chúng ta ở trên ờ, kênh chúng ta rực rỡ cả lô cả đề thì ở trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay thì cũng không kém anh em nhé Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta lại ăn được bạch thủ là con bậy 12 này anh em này ngày hôm nay thì chúng ta tưng bừng bậy hai hai nháy quá là mỹ mãn rồi phải không ạ đề thì ngày hôm nay thì bắt cho em là cái đầu 6 cơ nhưng mà không ăn được ngày hôm nay thì uh, trên Zalo chúng ta chiến thắng được con 72 72 của chúng ta ngày hôm nay ra rất chi là sớm anh em ạ nó lại ra được hai nháy xiên thì chúng ta không ăn được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 mãi mãi đó thì có rất nhiều người muốn giao lưu đây chú này cũng rất nhiều tuổi rồi thì chú ấy vào giao lưu ngày hôm nay là ngày đầu tiên đây anh em thì nào muốn giao lưu thì chúng ta kết bạn với số Zalo để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé không qua trung gian một ai cả thiện chí thì chúng ta kết bạn không thì chúng ta tham khảo trên kênh trên kênh của chúng ta thì khá là ok anh em nhé trên Zalo thì chốt cho em là một cặp lô xiên 2 và dàn đề 10 số đánh ngay những cái dàn kết thì lúc nào mình cũng khuyên anh em vào hơn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 đường cầu này thì à, chạy khá là ổn rồi anh em cũng có thể là test cho mình mình chỉ lấy được 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em thôi vì không có cái thời gian mà nên là anh em thông cảm ở giải tư này con số thứ hai và con số thứ ba thì chúng ta có đài lưu tuần của ngày thứ năm này mình kết hợp chạm vào cái bộ đề anh em nhé 030 này 080 này 535 này 585 mình lấy con ờ, số đầu tiên để làm chạm anh em nhé anh em cũng để ý cho mình thứ năm ngày 16 tháng 2 này ngày đầu tiên đề về 35 thì chúng ta đã ăn được con đề năm này trong bộ đề 03 và ăn chạm 5 luôn anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này đề về 7 năm này ăn chạm 5 này thứ ba thứ tư đề về 57 nữa này thứ năm ngày 23 tháng 2 của chúng ta thì có chạm 7 vào bộ đề 24 này <coughs> Bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này, 292 này, 747 này và 797. Để chúng ta lui tuần thứ năm ngày 23 tháng 2. Ngày đầu tiên đề về 79 thì chúng ta đã ăn được con đề 79 này và ăn trong cái bộ đề 24 chạm của chúng ta là cái chạm 7 thì chúng ta cũng ăn được luôn anh em nhé tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba đề về 27 này ăn tiếp chạm 7 thứ tư thứ năm đề về 77 ăn tiếp chạm 7 này chạm thì tỷ lệ ăn nó lúc nào rất chi là cao anh em ạ tiếp tục thứ năm ngày mùng 2 tháng 3 thì chúng ta có chạm 6 và bộ đài 14 này bộ đèn 14 của chúng ta thì có 141 này, 191 này, 646 này và 696. Để chúng ta lui tuần thứ năm ngày mùng 2 tháng 3 này ngày đầu tiên đề về 56 thì chúng ta ăn được cái chạm 6 này tiếp tục ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư đề về 19 thì chúng ta đã ăn được con đề 19 này trong bộ đề 14 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần 3 này thứ tư này thứ năm ngày mùng 9 tháng 3 của chúng ta chúng ta có chạm không và bộ đề 02 này bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này 575 để chúng ta chơi nuôi tuần thứ năm ngày mùng 9 tháng 3 này ngày đầu tiên đề về 02 à đề về 20 thì chúng ta đã ăn được con đề 20 này trong bộ đề 02 và ăn chạm không luôn anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này đề về 75 này ăn tiếp con 75 thứ ba thứ tư thì cái tuần này của chúng ta thì chúng ta có cái chạm 9 anh em nhé đường cầu này nó rất chi là nhạy bén nó toàn ra ngày đầu tiên thôi nên là anh em cũng để ý cho mình để ý giúp mình anh em nhé chạm 9 bộ đề 24 bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này và 797 anh em nào mà trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi thì cái đường cầu này thì nó có con 79 mới ra này và con 24 nó cũng mới ra thì mình lúc nào mình khuyên anh em là chúng ta lên vào cả cái chạm chín này cho mình cho nó chắc chắn anh em nhé đó đây là cái đường cầu đề lui tuần của ngày thứ năm về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta thì bị gãy hai cặp là 363 và 313 nó toàn vượt khung lên ngày thứ tư thôi thì ngày hôm nay thì chúng ta chỉ ăn được cái cặp 8998 ngày 2 anh em nhé thì mình cũng nhắc nhở anh em rồi đen thì phải chấp nhận thôi đó không có đường cầu nào mà ăn mãi mãi được nên là anh em cũng để ý cho mình lô khung này anh em lấy hai con đầu tiên bộ số thứ nhất và bộ số thứ tư ở giải ba này thì chúng ta có cặp lô khung bằng ngày để chơi thứ sáu này thứ bảy và chủ nhật cặp 939 để chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 39 này anh em nhé ăn được con 39 39 ở giải tư này luôn tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 23 tháng 2 này thì chúng ta có cặp 33 đi cùng với con 88 này để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 88 này anh em nhé 88 của chúng ta về giải 6 tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày mùng 2 tháng 3 thì chúng ta có cặp 676 này để chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 76 này anh em nhé ăn được 76 này tiếp tục khiên sau lại đợi thứ năm hàng tuần thứ năm ngày mùng 9 tháng 3 của chúng ta thì có cặp 565 này để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta à, ăn được con 56 anh em nhé ăn được con 56 56 của chúng ta về ở giải nhì tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần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 thì uh, mình cũng ờ, xin kết thúc video ở đây hẹn gặp anh em buổi quay số chiều mai anh em nhé